Với cái sản phẩm này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗi nhỏ, không đâm đụng, không ngập nước, không kinh doanh taxi, không chạy dịch vụ. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó nằm trong khoảng từ 6 cho đến 8 lít xăng trên 100 km. Và máy hỏng của chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là đại chất cho quý vị nhá.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 giá với những chiếc xe uh, Vios đời lẻ 3, lẻ 4 thôi quý vị à, Những chiếc xe ừ, Toyota chạy dịch vụ thôi Nhưng mà đi xe Ford thương hiệu Mỹ này thì chúng ta thấy nó chạy rất là đầm, rất là chắc chắn Đặc biệt thân vỏ nó thì rất là dày dặn nha quý vị nhá Đấy, đi rất là chắc chắn luôn và chúng ta thấy cái nước sơn của nó còn rất là đẹp, rất là bóng bẩy, rất là đẹp, rất là bóng bẩy luôn quý vị nhá.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 với cái sản phẩm này Đấy, nó có một cái màu ghi vàng có thể nói là màu này cũng là màu à, đẹp nhất của xe Ford Laser Một cái thương hiệu được rất nhiều người Việt yêu dùng nhá với, Bởi cái độ bền bỉ Đấy, cái form dáng của nó thì cũng còn rất là đẹp luôn Đấy, chúng ta thấy, tôi tôi quay thật gần Đấy, nhìn rất là căng luôn nha quý vị nhé Chỉ với 168 triệu đồng lại còn bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Không có một vết chảy xước nhá Chúng thấy các cái à, đường gân chỉ chạy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 hay bị bạc màu đây quý vị nhá và cái mặt à, ba đờ sốc phía trước đây chúng ta thấy cũng còn rất là khớp khít luôn Đấy. không bị nứt vỡ gì đâu quý vị và còn rất là khớp khít cái cụm đèn pha bên lái cũng vậy đèn bi sực ứng dụng công nghệ mới siêu sáng rồi cũng còn rất là trong rất là đẹp không bị à, dập vỡ gì và cái à, ba đời sốc phía trước không có dấu hiệu gì của xứng nứt vỡ kể cả là cái đèn sương mù phía đèn gầm phía dưới này cũng còn rất là sáng luôn tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn quý vị nhá nước sơn rất là đẹp rất là bóng bẩy cái mặt ga lăng của nó đây chúng ta thấy kèm theo đó là cái biểu tượng Ford nổi tiếng đến từ Mỹ và tiếp theo nữa xin gửi đến quý khách hàng hình ảnh chân thực nhất từ cái khoang lốp phía trước bên lái chúng ta thấy cái khoang lốp này còn rất là xanh keo phủ của nhà sản xuất kia còn rất là dày Đấy, rất là sần luôn như quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây cả Đấy. và cái lốp của nó thì chúng ta cũng phải sử dụng được một năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc chúng ta phải thay lốp Đấy, cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn và sơn vẫn là sơn xịn nhá quý vị nhá sơn xịn của nhà sản xuất luôn chưa có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và bên trong là biểu tượng xe Ford. Tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị cũng rất là sáng rất là trong keo phủ gầm xanh lét kia đặc biệt là cái nơi tôi hay chỉ tay đây tôi rất hay quay cho quý vị ở những khu vực này Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha quý vị nhé và đinh tán đây cua lốp đây cũng vẫn còn nguyên luôn quý vị Đấy, cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng luôn không bị nứt vỡ gì đâu quý vị không bị bạc màu nhá sơn vẫn là sơn xịn của nhà sản xuất và cái lốp này chúng ta cũng phải một năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và chúng tôi chuyển à, máy quay sang phía bên phụ trước hết là cái khoang lốp bên phụ phía trước chúng ta thấy cái sơn sần của nó cũng còn rất là dày không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái lốp này chúng ta đi phải một năm nữa chúng ta mới nghĩ tới việc phải thay lốp bốn quả lốp này rất là đều đấy đấy và cái mặt la răng của nó đây rất là sáng đấy, vẫn là sơn zin của nhà sản xuất không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị đây cái à, gót khoang lốp đây chúng ta thấy đấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cắt vá ở đây đấy và cái lốp này chúng ta đi cũng phải một năm nữa mới nghĩ cái việc phải thay lốp cái mặt la răng của nó đây cũng còn tương đối đẹp không bị nứt vỡ và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe Đấy, quay thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cái mặt cabo phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp và bây giờ thì xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này với giá là 168 triệu đồng chúng tôi đã bao hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Đấy, nội thất của nó chúng ta thấy là một chủ sử dụng từ mới và xe này là xe của cán bộ công an sử dụng cho nên là rất là giữ gìn, rất là đẹp luôn quý vị nhá. Nội thất là nội thất nỉ nguyên bản từ mới nha quý vị chứ không phải là chúng ta bọc da bên ngoài xong bây giờ chúng ta bóc ra đâu. Đấy. <clears throat> nội thất nỉ nguyên bản từ mới mà bây giờ nó vẫn còn sáng còn đẹp như thế này. Và cái mặt táp lô của nó đây chúng thấy nhựa còn sáng trưng luôn quý vị. Đấy, không có dấu hiệu gì của sự bạc màu. Vô lăng là vô lăng bốn chấu nha quý vị nhá đây chúng ta nhìn cái vô lăng này thì chúng ta biết là không có một vết xước không có một vết mờ nhé cái khóe vô lăng cũng vậy nha quý vị nhá đấy chúng ta nhìn thấy cái khóe vô lăng này không bị mòn không bị mờ một chút nào cả vô lăng của nó còn rất là đẹp luôn đây kể cả là cái củ số lại như vậy đấy chúng ta thấy còn rất là sần luôn nha quý vị nhá và cái mặt táp lô phía trước đây chúng ta thấy còn sần nguyên nhựa nhất của nó còn rất là mới luôn đấy hàng ghế thì còn rất là căng rất là đẹp Không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị rách vá ở đây quý vị nhá Đấy và cái tắp bi cửa đây Cái nhựa của nó cũng còn rất là sáng, rất là xanh Cái tắp bi này vẫn là nỉ luôn Từ đầu luôn Các cái tay cửa này quý vị Sần như mới Không có bị bạc, bị mòn một chút nào cả Kể cả là các cái phím bấm ừ, lên xuống kính đây, Đấy, nhựa của nó đây chúng ta thấy rất là sần luôn nha quý vị nhá Đấy, Cái phần nhựa phía dưới đây và keo chỉ thì zin 100% nhé không mất một phân nào nhé quý vị nhé. Đấy, chúng ta thấy là keo chỉ còn rất là đầy đạn luôn các cái đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên Đấy, kể cả cái phần phía dưới này đây Đấy, cũng còn rất là sáng luôn quý vị các con ốc này đây xanh lét chưa một lần mở nhé chưa một lần động chạm cờ lên mở lết nha quý vị nhá đinh tán đây Đấy, vẫn còn zin luôn quý vị tiếp theo nữa là cái đây chúng ta thấy là các con ốc này cũng chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị Đấy, và cái chốt cửa đây sáng trưng các con ốc phía dưới này như vậy chưa một lần đồng chạm cần lên mà lết Đấy, đây cái hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy nội thất nỉ nguyên bản từ mới nhá chưa bọc da một lần mà bây giờ nó vẫn còn mới như thế này, này điều đó chứng tỏ là chủ nhân người ta rất là ít đi Đấy, chủ yếu đi một mình thôi là cán bộ công an cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp các cái nhựa tay từng mở cửa đây chúng ta thấy còn sần như mới nha quý vị nhá đây như vậy không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị mòn ở đây nhá đấy và keo chỉ của cánh sau đây đấy các con ốc này chúng ta thấy không xanh lét và cũng chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đấy các cái đinh tán này vẫn còn nguyên luôn đấy như vậy keo chỉ thì không mất một phân nào cả đấy, kể cả phần phía dưới này đấy hiện đây thì tôi quay cả gầm luôn cho quý vị nhá đây đấy sáng choang luôn quý vị không có một vết mọt mục ruồn nào cả sáng trưng luôn xe pho của Mỹ thì chúng ta đừng bao giờ phải nghĩ đến cái việc ừ, mọt nha quý vị nhá đấy tiếp theo nữa là góc quay từ phía bên lái đấy, đấy trước hết là giới thiệu luôn cho quý vị là cái mặt à, phím còi của cái vô lăng này đây chúng ta thấy chưa một lần các cái khóe vô lăng đây không có bị mờ không có bị mòn một chút nào cả vô lăng không có một vết xước quý vị thấy rất là ít đi rất là đẹp nha quý vị nhá Đấy, trần của nó đây như mới tinh luôn sáng trưng căng đét không bị mờ không bị bẩn không bị rách vá gì không bị sần Đấy. tắp đi cửa đây các phim bấm lên xuống đây quý vị cũng còn rất là sáng luôn tay mở cửa đây còn sần nguyên như mới luôn keo chỉ của cái trước bên lái đây quý vị không mất một phần nào các con ốc này chúng ta thấy cũng còn xanh lét đúng không Đấy, chưa một lần động chạm cờ lên mở lết phía bên dưới này cũng vậy cứ bậc lên xuống này quý vị Đấy, Không bị xước chút nào cả Vẫn còn mới tinh Xe này chúng tôi mới chỉ rửa nước lõa bên ngoài thôi Chưa có dọn nội thất bên trong Chưa có dọn cái gì cả Quay trực tiếp để cho quý vị và các bạn theo dõi luôn Đấy, Quay mộc, quay hình ảnh thực tế của chiếc xe này những hình ảnh nó có như thế nào thì chúng tôi truyền tải đúng đến cho khách hàng như vậy nhá với mỗi một cái sản phẩm chúng tôi chúng tôi đều cam kết với cái khách hàng là phản ánh đúng thực tế đúng chất lượng đấy là như vậy nếu sai quý vị hoàn toàn có thể giả lại xe chúng tôi và chúng tôi hoan lại tiền bôi uh, ờ, thường thêm cho quý khách hàng luôn các con ốc này chưa một lần mở keo chỉ của nó đây rất là đầy không mất một phân nào cả kể cả phần phía dưới này là cái phần nó hay tiếp xúc với nước nó cũng còn sáng choang luôn quý vị hàng ghế thứ hai đây rất là căng tiếp theo nữa là cái cốp sau nhá quý vị nhá cốp cốp là cốp điện nhá quý vị nhá đấy đây keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân nào các con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết nha quý vị nhá xe Zindex sơn lòng của nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất đây các cái chốt cửa đây vàng ươm luôn keo chỉ đây quý vị đây các cái lỗ bấm đây tròn xe hai bên má đây đinh tán đây đấy không có dấu hiệu gì của sự tâm đụng keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị tôi luôn truyền tải đến cho quý khách những cái hình ảnh chân thực nhất và các cái sản phẩm khi đã về đến công ty của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã kiểm tra tất cả các hạng mục rồi chúng ta về chủ yếu là sử dụng luôn chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào cả keo chỉ zin 100% hai bên má đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng và cái cụm đèn pha bên lái đây đèn hậu bên lái quý vị xin lỗi Đấy, cũng còn rất là trong rất là đẹp và cái cụm đèn này là cụm đèn zin theo xe cho nên nó rất là đẹp luôn nó đỏ tím chứ không phải là đỏ theo kiểu bạc màu của những cái xe đèn nhái nha quý vị nhá đấy là như vậy ấy khoang lốp đây sáng trưng luôn quý vị đấy cũng đã được chủ nhân người ta độ ờ, chống ồn rồi cho nên ngồi trong chiếc xe này không có một, một tiếng ồn nào cả quý vị em phát không phạc luôn đấy độ độ chống ồn hết rồi rất là đẹp Đấy. Vâng và vừa rồi thì chúng tôi đã quay thực tế về cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này Chiếc xe này thì cũng đã được độ thêm màn hình camera lùi rồi Màn hình này là màn hình Android nha quý vị nhá Màn hình Android có dẫn đường Rồi là lướt web Zalo, Facebook, Youtube đầy đủ hết quý vị Đấy, Điều hòa là điều hòa hai vùng nha quý vị nhá nội thất là nội thất nỉ nguyên bản trần thì sáng trưng như mới tabi đây à, còn sáng trưng luôn đấy <coughs> đây cánh sau này quay rồi đúng không đây là như vậy bây giờ thì tôi đến cái à, khoang máy là linh hồn của chiếc xe này máy đại chất nha cam kết với quý khách hàng trước khi quay khoang máy tôi xin phép đừng nổ máy màn hình âm thanh nghe nhạc giải trí đầy đủ vô lăng đây chúng ta thấy còn sần nguyên các khóe vô lăng này không bị mòn một tí nào luôn còn rất là mới Đấy. và cái đồng hồ tua máy của nó thì nó chỉ rơi nằm ở trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên phút là quá đạt chuẩn rồi đấy là chạy hơn chục vạn xịn nha quý vị nha máy zin luôn đấy máy thì cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe máy cực êm đứng gần không nghe tiếng máy chúng tôi đang nổ máy đấy quý vị nhá máy siêu chất lượng luôn Đấy, đây chúng ta thấy các con ốc giảm sóc đây còn chưa mở luôn quý vị đấy còn vàng ươm luôn quý vị đấy. đây khô ráo luôn nhé các con ốc chân máy đây quý vị chưa một lần động chạm cờ lên mở lết các con ốc chân máy này quý vị chưa một lần động chạm cờ lên mở lết chưa một lần hạ máy để sửa chữa lớn gì quý vị nhá máy thì đã chất nha quý vị chứ không có rung giật gì đâu đấy chúng tôi chỉ có quay thực tế hình ảnh trực tiếp này thôi nhá còn rửa máy cái là máy sáng choang luôn quý vị răng của nó đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả đấy đây tem của nhà sản xuất đây đấy, lỗ bấm tròn xe đây đấy đây đinh tán của nhà sản xuất đây các lỗ bấm đây hai bên má đây quý vị đấy đinh tán của nhà sản xuất đây các con ốc này đây quý vị trước một lần mở trước một lần thay giảm sóc nha quý vị nha ủa sao giờ này rồi mà vẫn chưa thay giảm sóc là thế nào nhỉ đây các con ốc chân máy đây quý vị đấy cũng chưa một lần mở đấy quý vị nhé chưa một lần động chạm cửa lên mở lết luôn ôi rất là chất lượng máy đại chất quý vị ơi đi bốc lắm đây các con ốc của chợ lực lái đây cũng thế cũng còn zin hết quý vị đấy đây hai bên má của nó đây cụ giảm sóc đây đấy ốc giảm sóc đây keo chỉ của cabo trước đây quý vị đấy cũng không mất một phân nào cả đây các lỗ bấm tròn xe đây quý vị đấy chúng tôi luôn Đấy, nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy đây các cái đinh tán đây quý vị Đấy, không bị mất một phần nào cam kết với khách hàng không đâm đụng không ngầm nước zin đét từ A đến Z không có một lỗi nhỏ quý vị nhá Đấy, mua xe của chúng tôi quý vị hoàn toàn yên tâm luôn chúng tôi giao hàng toàn quốc luôn và cách bán rất là nhanh luôn máy rất là êm quý vị nhá không có rung lắc gì đâu đứng gần không nghe tiếng máy luôn quý vị Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng những cái hình ảnh chân thực nhất của chiếc xe Ford Laser sản xuất năm 2002 đăng ký lần đầu 2003 tên tư nhân chính chủ một chủ sử dụng từ đầu và chiếc xe này của chúng tôi mua của uh, công an thành phố Hà Nội à, cho nên sử dụng rất là kỹ sử dụng một chủ sử dụng từ đầu cho nên còn rất là mới luôn quý vị nhá Đấy, từ trong ra ngoài luôn máy thì đại chất máy zin nguyên bản luôn quý vị nhá chưa một lần hạ máy để sửa chữa lớn gì đâu đấy và thân vỏ của nó thì còn rất là đẹp rất là căng luôn cả xe không có một vết mọt mục nha quý vị nhá đấy máy gầm thì đại chất rồi nội thất thì quá đẹp luôn nội thất là nội thất nỉ nguyên bản từ đầu luôn quý vị nhá không phải là bọc da không bây giờ bóc da nó thế đâu đấy.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 Vâng quý vị và các bạn thân mến, à, trước khi kết thúc video thì một lần nữa à, chúng tôi lại xin được cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và mỗi một cái video giới thiệu xe của chúng tôi thì nó thường rất là dài quý vị nhá. Mong quý vị à, thông cảm và dành thời gian để theo dõi những cái sản phẩm của chúng tôi nó không dài nó không kỹ như thế thì cũng không được đấy bởi vì phải thật dài phải thật kỹ thì à, chúng ta mới đưa ra được một cái quyết định mua xe cho nó chính xác để đỡ mất thời gian cho khách hàng ở xa cũng như là à, đối với à, tất cả các cái khách hàng à, ở khu vực miền Nam chúng ta không cần phải xem xe nữa quay thực tế như thế và chúng tôi miêu tả cũng đúng thực tế luôn vâng quý vị và các bạn thân mến à, xin được ờ, cảm ơn quý khách hàng đấy, đã dành thời gian để theo dõi cái video giới thiệu xe này và xin được uh, <clears throat> uh, cảm ơn quý khách hàng và xin hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau à, đi vào một chút nội thất bên trong nữa trước khi kết thúc video này phải thật kỹ vào quý vị ạ à. đây của nó rất là sáng luôn tắp đi cửa đây các phần nhựa lên xuống đây keo chỉ đây quý vị đấy cánh sau đấy tắp đi cửa đây tay mở cửa đây còn sần nguyên đấy keo chỉ đây cũng còn rất là đẹp luôn đấy, hàng ghế thứ hai không có dấu hiệu gì của bị sách vỡ sách vá ở đây quý vị nhá đấy đây tắp lô của nó đây còn như mới tinh luôn màn hình âm thanh nghe nhạc giải trí đầy đủ hết vô lăng là vô lăng bốn chấu có tích hợp túi khí đó nha quý vị nhá trần thì sáng choang luôn đấy, tắp đi cửa đây keo chỉ